Xin chào Hoan Mình thực sự rất là bất ngờ khi mà xem cái nội dung video của Hoan trình bày à, Lúc đầu mình rất tiếc là mình à, bận cái ờ, tổ chức cái ngày Mother Day cho má mình thì mình đâu có theo dõi được cái chương trình ở đâu rất may là Hoan có lưu lại cái video và mình đã xem nội dung đầy đủ và mình vô cùng bất ngờ luôn là không ngờ những cái điều mà Hoan chia sẻ ấy, là trước giờ mình chưa hề biết ờ, cái làm việc ờ, tạo video nó thú vị như vậy là một được hai và nó có đến 6 ờ, cái nguồn thu nhập khi mình tạo video trên YouTube cảm ơn phải nói là vô cùng biết ơn Hoàn và mình sẽ bắt tay vào làm video ngay cảm ơn Hoàn rất nhiều